chào tất cả anh em nhé video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em đấy, tất cả những cái bộ hột tài xỉu bên tôi đấy, mà dành riêng cho anh em đi làm tay cái đấy, thì à, anh em đi làm tay cái thì anh em biết rồi đấy, anh em à, cần sở hữu những cái bộ hột tài xỉu mà nó có tỷ lệ đi đều đấy, tỷ lệ bão và tỷ lệ ăn độ của cái bộ hột đấy thì à, ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em một cái bộ hột tài xỉu mà bên tôi mới do ra mắt anh em Đấy, bộ hột tài xỉu tam sắc Đấy, thì cái bộ hột tài xỉu tam sắc vì sao nó lại tên là tam sắc Đấy, thì uh, bên cơ sở tôi đã làm ra những cái bộ hột này Đấy, và đánh ngược chiều lại so với cái bộ hột tài xỉu chợ nhé Đấy, đây ví dụ là đây bộ hột tài xỉu chợ này Đấy, con tam của nó đánh thành dấu huyền Đấy, còn con tam bên tôi nó sẽ đánh thành dấu sắc đấy đánh thành số sắc đấy thì anh em ờ, nào mà đã sử dụng cái bộ hột tài xỉu tam sắc này anh em đi lắc ở sòng tài xỉu rồi ấy, thì là anh em biết nó rất là hiệu quả cho anh em đấy nhất bộ hột đi đều thứ hai là bộ hột có tỷ lệ đi khá là khôn và thứ ba nữa là bộ hột này nó cho anh em những cái tỷ lệ ra bão khá là cao nhá đấy thì nó rất phù hợp với anh em đi làm cái anh em ờ, sử dụng cái bộ hột này anh em đi lắc thì nó rất là hiệu quả đấy thì uh, bây giờ tôi vào tôi sẽ ờ, test cho anh em cái bộ hột tài xỉu tam sắc này em là cái bộ hột này nó đã đủ tiêu chuẩn để cho anh em đi làm cái chưa nhá đấy thì anh em đi làm cái anh em biết rồi hột thì anh em chỉ cần là đi đều đấy. có tỷ lệ bão và bộ hột thì à, nó phải khôn đấy nó phải khôn thì à, bộ hột khôn hay không thì anh em vào sân chơi thì anh em mới biết được bộ hột khôn hay không đấy, thì bây giờ vào tôi sẽ test cho anh em với bộ hột tam sắc này thì à, bên cơ sở tôi thì có cả tam sắc mắt hí và tam sắc mắt lớn nha anh em nhé đấy anh em thấy không đây bộ mắt lớn này đây bộ mắt hí này tôi test cho anh em bộ mắt hí này nhá đấy thì còn vâng, ngoài cái bộ tam sắc này ra thì bên tôi còn rất là nhiều những bộ hột khác nữa thì anh em nào mà muốn uh, sở hữu cho mình một cái bộ hột tài xỉu mà anh em đi lắc nó hiệu quả thì anh em cứ lên cơ sở tôi đấy hoặc là anh em uh, alo uh, vào hai cái số điện thoại trên màn hình tôi sẽ uh, tư vấn cho anh em được cái bộ hột mà anh em ưng ý nhé đấy thì à, cái bộ hột tam sắc này như ban đầu tôi đã nói thì cái bộ hột này nó có tỷ lệ đi khá là đều đấy và khi anh em mua cái bộ hột tài xỉu tam sắc này thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu này đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột tài xỉu à, tam sắc này đấy thì thứ nhất là test cho anh em cái à, tăng tích của nó thì bộ hột này là 100% trăm tăng đấy thì bây giờ anh em đi chơi thì à, rất là ít anh em à, nhìn thấy anh em à, có test nam châm nước muối chọi đèn nữa thì nói chung là bây giờ bộ hột nó nhưng mà tôi vẫn test cho anh em đấy, test cho anh em qua cái nam châm đấy, thì bây giờ tôi là test cho anh em thì cái bộ hột này nó đi khá là đều cứ chén tài chén xỉu cho anh em chén tài chén xỉu chén tài chén xỉu khoảng tầm 8 đến 90 phần trăm cho anh em nhé đó. Ờ, vừa xỉu đúng không giờ nó khoảng tầm 80 phần trăm nó sẽ lên tài cho anh em này đó tài đúng không đó, xỉu này đó đó tài này đó xỉu này đúng không anh em nó đi rất là đều cho anh em nhé thì uh, thì uh, sau đây tôi và tôi sẽ lắc cho anh em cái cách mà anh em có thể giữ được tài giữ được xỉu thì khi anh em lấy hồ thì tôi sẽ chia sẻ sau nhé Đấy thì anh em à, sẽ theo dõi cùng với tôi tôi sẽ lắc uh, à, giữ chén xỉu trên này giữ xỉu cho anh em 7 đến 80 phần trăm nó xỉu chén này nhé 224 này tiếp tục giữ xỉu cho anh em này 235 này Đấy, như chén 235 này thì là bắt buộc là anh em phải phải phải phải lắc được xỉu rồi 235 bán dâm mua tài Đấy, thì người ta đã có câu rồi nên là bắt buộc là mình chén này mình phải cho xuống xỉu đó tôi sẽ giữ xỉu chén này cho anh em 7 đến 80 phần trăm chén này sẽ xỉu 116 rồi đúng không anh em đấy nói chung là các anh em nào mà đã từng lắc qua cái bộ hột này thì anh em sẽ thấy được cái hiệu quả của nó đấy thì anh em nào mà mua hột thì tôi sẽ chia sẻ cái cách lắc giữ tài giữ xỉu sau nhá tiếp tục giữ tài à, giữ xỉu cho anh em này đấy, chén này khoảng 6 70 phần trăm nó sẽ là xỉu Đó, 10 đúng không anh em đấy thì anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ hột tài xỉu mà anh em à, đi đến sân chơi anh em lắc mà nó có hiệu quả thì anh em à, cứ liên hệ với tôi đấy, bên cơ sở tôi là chuyên à, cung cấp những cái bộ hột tài xỉu anh em lắc C1 hay lắc đấu trường lớn những cái bộ hột à, nó có tỷ lệ ăn độ khá là cao đấy, dành cho anh em nhé video này tôi làm đến đây hết chào tạm biệt tất cả anh em